này làm mãi tê lọ ngột mình cắt ra chôm nơi tôm cặp Clay cặp nan xem đi mình lá bè ta ren này tục chân bàn câu cơn nè thâu bao nay buồn cỡ nát xoan nên như nhu lui cầu Clay khắp câu rè cỡ nhu nên màu màu clay lo rằng làm mai ti câu là Better see you ngắt xa មកកប៉ាឡាំ play one oh no យ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់ទៅសិតស៊ីងាតែមកមិនវិញក្លែបកាប់រេតតទៅមកតែមកយ៉ាពេល